Ok, uh, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh uh, ờ, chỉnh tướng bóng đá cũng như uh, ờ, chỉnh tướng soi kèo uh, và hệ thống uh, soi kèo bóng đá chỉnh tướng và fanpage uh, soi kèo chỉnh tướng và anh em nào mà chưa có đăng ký kênh cũng như ấn chuông thông báo thì anh em ngay vào luôn để lại cho mình cái uh, nút đăng ký kênh uh, follow theo dõi trang uh, fanpage của mình để anh em có thể nhận được những cái mã kèo mới nhất và cũng như những cái thông tin cập nhật uh, mới nhất trong những cái giải uh, vô địch hàng đầu châu Âu à, thì à, anh em nào mà chưa đăng ký cái kênh mới mình đó là cái kênh Trịnh tướng bóng đá VIP thì anh em à, ngay và luôn à, qua cái kênh mới anh em gõ lên Trịnh tướng bóng đá VIP để lại cho mình cái đăng ký để sắp tới mình sẽ lên những cái mã à, những cái trận đấu à, những cái giải đấu à, sắp tới có rất nhiều giải đấu ví dụ như à, vòng loại Euro hoặc là vòng chung kết U20 châu Á vân vân à, cúp C1 C2 thì mình à, sẽ lên những mã kèo chất lượng cho anh em ấy để cho anh em có thể có nhiều cái kênh đầu tư à, an toàn à, và cũng xin chúc mừng cho tất cả những anh em ngày hôm qua à, chúng ta ta đã hút được rất là nhiều cái mã kèo ở trong cái à, khuôn khổ à, khuôn khổ ngoại hạng Anh đấy khuôn khổ ngoại hạng Anh rồi cũng như à, cái khuôn khổ à, Bundesliga, La Liga vân vân thì anh em thấy là à, ngày hôm qua thì trong cái khuôn khổ ngoại hạng Anh đấy thì uh, anh em đã hút được những mã kèo ví dụ là MU này, Man City này, ấy vân vân và trong cái giải Đức này. Đó, rồi Napoli nữa mình có lên cho anh em cái video anh em mình nói trong nhóm rồi anh em big bet Napoli là anh em về bờ thì kết quả thì anh em thấy rồi Napoli nó thắng 3-0 đấy thắng 3-0 luôn đấy và trong hiệp 1 thì cũng có bàn thắng đấy và anh em có thể đi cái kèo Napoli chấp trong hiệp 1 thì anh em đúng là ngày hôm qua là một ngày à, về bờ của anh em và những anh em chơi chung với mình ấy thì ví dụ như trận MU thì mình cũng hút được cái tài một trái rưỡi này và chúng ta đánh rung nữa này đó và à, anh em đánh à, góc đánh thẻ anh em cũng hút à, trận Man City thì anh em thấy chưa đấy à, ờ, trận Man City thì à, anh em cũng khi mà có cái đội hình ra sân ấy, thì mình đẩy cho anh em nằm Man City luôn đấy ngoài ra thì anh em thấy là mình cũng đã hút được cái xiên đấy mình cũng đã hút được cái xiên à, xiên năm đấy một củ cũng được chín củ luôn ngày hôm qua và trận MU hút được 15 củ đấy rất là đơn giản tỷ lệ đấy chọn Man City lên cái đội hình cái là thấy cái hàng công của Man City nó khá là mạnh nè anh em đấy thì cho anh em nằm Man City này em cũng hút full hút full Man City trong cái hiệp 1 luôn đấy đánh trong hiệp 1 xong nghỉ về hiệp hai đánh rung nhẹ cái à, đi ngủ luôn à, vào trận à, Napoli xong đi ngủ đó thì kết quả thì anh em hút thứ nhất anh em hút xiên và mình thường mình cho xiên mình cho anh em đánh những cái mã lẻ nữa nè đấy à, xiên mình cho anh em đánh cái mã lẻ nữa đó đánh cái mã lẻ nữa thì hút được 4 đến 5 trận lẻ húp được bốn năm trăm lẻ húp một cái xiên nữa và còn lại thì một số anh em à, cũng à, ờ, hút được rất là nhiều này đấy hút được rất là nhiều đấy, có bạn này à, quất được hai mươi mấy củ luôn đấy, quất được cái xiên quất được cái xiên 7 bốn trăm mấy cũng lục lục được hai mươi mấy củ và mình vừa uh, cho anh em những cái mã uh, trong cái uh, giải uh, ngoại hạng Anh uh, ví dụ ví dụ như là uh, liver và cũng như uh, trong cái giải Indonesia đấy giải buổi trưa thì anh em cũng hút được những cái mã ở trong cái giải Indonesia đó anh em thấy chưa đó thì đó là cái cách anh em mình chơi đó bởi vì anh em chơi qua thầu qua cò thì không à, theo à, không theo một cái cái cách chơi nào hết thì anh em sẽ chơi không hiệu quả ở chỗ là anh em phải báo trước 4 tiếng anh em không biết cái đội hình ra sân và anh em không biết cái đánh rung như thế nào không biết cái cái cái cầu thủ nào chấn thương thì anh em báo trước 4 tiếng báo trận 50 cũ thì anh em chẳng khác nào anh em ném à, ném lúa qua cửa sổ đó thì thì à, anh em là thay đổi cái cách chơi thì chắc chắn anh em sẽ có lãi và để anh em thay đổi được cách chơi thì mình cứ inbox trực tiếp qua cái Facebook của mình đấy mình sẽ hướng dẫn cho anh em à, quay trở lại à, cái chủ đề chính của ngày hôm nay thì à, những cái trận đấu trong khuôn khổ à, à top league năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mình đã lên cho anh em trận đấu giữa liver và Everton rồi anh em có thể lên à, kênh chỉnh tướng à, bóng đá của mình anh em có thể xem đấy và có trận đặc biệt hay đó là trận giữa Sampdoria và Inter Milan đấy à, còn lại thì trong khổ La Liga thì có uh, Real Sociedad này đó, à, Bồ Đào Nha đó vân vân thì anh em cứ inbox mình mình chỉ cho anh em cái cách uh, chơi hiệu quả cũng như uh, có những cái mã kèo uh, chuẩn xác nhất uh, tiếp theo ở trong khuôn khổ uh, cúp C1 châu Âu thì uh, hôm nay sẽ bắt đầu đá ở cái vòng uh, à, 1 đấy vòng 1-8 thì cặp đấu đầu tiên giữa Milan và Tottenham và Paris Saint-Germain sập Bayern Munich thì mình sẽ vào phân tích và nhận định cho anh em hai cặp đấu này trước tiên thì chúng ta phải đi vào cái trận đấu giữa Milan và Tottenham Hotspur đấy thì uh, Milan cũng như Tottenham Hotspur uh, đang được đánh giá là khá là cân bằng ở uh, trong cái trận đấu này đó mỗi đội đều có cái tình hình lực lượng riêng và uh, không thực sự tốt trong khoảng thời gian vừa qua liệu cái sân nhà Milan à, có làm được cái chủ lợi thế khi họ có lợi thế trên sân nhà hay không hay là Tottenham à, có một cái à, trận đấu dễ dàng à, hay là à, có gặp khó khăn anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em để chúng ta à, chọn lựa một cái tỷ lệ kèo nó hợp lý nhất phải phân tích nhanh cho anh em luôn đâu là cái điểm mấu chốt để anh em có thể đầu tư được Ok thì anh em biết ở thời điểm hiện tại thì AC Milan đang có phong độ không tốt khi thua trong 4 trận và chỉ có được một trận thắng gần nhất trước Torino và trận thắng tối thiểu ở trận đấu này đó, đó là à, à, rõ ràng thì em thấy cái phong độ của AC Milan ở thời điểm hiện tại không thực sự tốt trong khoảng thời gian vừa qua đó bằng chứng là anh em thấy là uh, tính luôn tầm khoảng 7 8 trận thì mới được có một trận thắng thôi còn lại hòa và thua không đó, hòa và thua thôi uh, chứng tỏ AC Milan đang gặp một số cái vấn đề ở nơi hàng công ở nơi hàng công còn hàng thủ thì thủ tốt nha thủ tốt mỗi trận cũng không thua nhiều ở nhưng mà hai trận gần đây hai trận trước đó thì ờ, cũng gặp vấn đề luôn nói chung là quá là nhiều vấn đề nói về AC Milan ở thời điểm hiện tại đó trong khi đó bên bên phía của uh, Tottenham Hotspur thì cũng không được phong độ tốt họ vừa để thua đậm 4-1 trước Leicester City ở trong cái khu khổ ngoại hạng Anh đó và cách đến ngày và thêm vào đó thì uh, Tottenham cũng là đội bóng chịu thiệt thòi về mặt sân bãi khi họ phải đá trên sân khách đó tại à, ờ, sân San Siro đấy tại sân San Siro đấy và anh em thấy là cái trận đấu thua gần nhất ấy, thì họ lại sử dụng sơ đồ thủ như thế này sử dụng sơ đồ thủ như thế này và uh, Jorginho và ờ, bị chấn thương nữa bị chấn thương nữa đấy cái sơ đồ này mình thấy là không hiệu quả bằng so với cái các sơ đồ uh, công bốn ba ba ba bốn ba đấy sơ đồ ba bốn ba thấy khá là ok nè đấy, khá là ok đấy à, và tiếp theo nữa thì anh em thấy là trong những trận gần đây ở trong những trận gần đây thì Tottenham đá trên sân khách khá là phập phù khá là phù phù đấy tuy là cái thành tích sân khách của Tottenham và anh em nhìn thấy là tốt hơn nhưng à, họ chỉ thắng được những cái đối thủ yếu đấy ví dụ như là thắng được Fulham này à, thắng được Crystal Palace thôi đấy đi đá sân khách gặp đối thủ cứng cựa tí như Man Brentford hoặc hoặc là à, hoặc là à, ờ, Man City này hoặc là vừa rồi để thua thì anh em thấy là rõ ràng là họ còn Ờ, cái phong độ họ rất là bất ổn ờ, rất là bất ổn luôn còn trong quá khứ thì hai đội gặp nhau thì trong những trận gần đây thì em thấy là đa số thì Tottenham đều có kết quả tốt ờ, trước trước Milan cho dù phong độ của họ tại thời điểm không thực sự tốt hoặc là Milan tốt như thế nào nữa thì Tottenham có vẻ nhỉnh hơn đó xét về phong độ khá là cân bằng khá là cân bằng và anh em thấy là chắc chắn mình sợ là cái trận đấu này nó nó nó đi về một cái kết quả hòa rất là cao và người à, hưởng lợi thế ở trong trận trận trận đấu này đó là Milan về cái à, hưởng lợi thế ở cái việc sân bãi thôi còn lại thì nói thẳng là phong độ nó ngang nhau mình thấy là thằng Tottenham nó còn nhỉnh hơn nữa vì họ còn được những cái trận thắng đấy còn ông Milan thì toàn là toàn là thua thôi mới được con trận thắng thôi đấy cái trận thắng gần nhất á, thì Oliver Giroud cũng bị chấn thương luôn Oliver Giroud đấy còn lại Raheem Diaz hay là Rafael Lê sau thôi và hôm nay thì mình và anh em thấy là cái tỷ lệ kèo à, cái tỷ lệ kèo ở thời điểm hiện tại ấy, nhà cái đang để mức đồng banh luôn để mức đồng banh luôn là tỷ lệ này rất là khó chơi rất là khó chơi để cho anh em có thể đầu tư được không biết mèo nào cắn miễu nào bởi vì trong cúp C1 châu Âu là cái giải đấu mà thực sự không phải là ngoại Anh hoặc là những giải Bundesliga nó là cái trận đấu của những cái đội bóng tên tuổi hàng đầu châu Âu những đội bóng mạnh gặp nhau đó thì rất là khó nói và cái mình thấy nhỉnh cái nhỉnh hơn ở trận đấu này đó là uh, Oliver Giroud chấn thương cái hàng công của AC Milan rất là phụ thuộc vào Oliver, Oliver Giroud nhưng mà ông này chấn thương nữa chắc chắn thằng Milan gặp khó khăn trong vấn đề uh, trong vấn vấn đề tấn công còn trong trận đấu trước ấy, thì uh, có vẻ như các cầu thủ của uh, Tottenham Hotspur uh, có vẻ như đã chưa thực sự gọi là là là bung sức trong trận đấu này đó lỡ giữ chân nhưng mà nhưng mà lỡ bị đâm quá trời luôn rồi chịu luôn chứ biết sao giờ đúng không anh em đó thực sự cái trận đấu này họ giữ chân nhưng uh, theo cái quan điểm cá nhân của mình trong cái trận đấu này thì uh, Tottenham sẽ có một chiến thắng uh, từ hòa cho đến thắng cho nên cho nên cái kèo đấu này trong trang nó sẽ có cái kèo AC Milan chấp 1 phần tư nữa thì anh em có thể nằm Tottenham cũng được nhưng uh, nhưng chúng ta phải đợi gần tới giờ lăng có đội hình thì chúng ta mới biết uh, chúng ta mới biết còn kèo tài xỉu niêm yết cái mức rất là thấp ở cái mức rất là thấp đó là hai trái 25 và đang tăng lên hai trái rưỡi thì anh em thấy là để ý là bốn trận đối đầu gần đây giữa AC và Tottenham thì không quá hai bàn trên một trận đấy và hai trận gần nhất của AC Milan đều đi về xỉu luôn và tại cúp châu Âu mùa này thì 4 trên 6 trận gần đây của Tottenham à, đi đúng đúng đi về cái xỉu cái những cái dữ kiện đó thì cho phép mình không dám à, nằm cái kèo tài trong trận đấu này đó cho nên cho nên dù gì nữa thì mình vẫn kết cái kèo xỉu hơn nhưng à, chúng ta vẫn đi thêm hai cái vị tỷ số đó là à, 1001 và 11 à, cho cả hai đó 1001 và 11 là mình thấy khá là ok à, hoặc là anh em đánh cái kèo xỉu thì anh em đánh xỉu thôi còn anh em đánh cái kèo mà chấp á, thì anh em đi về cái vị 10 à, 01 hoặc là à, 11 là thêm cái vị không không cũng được bởi vì anh em đánh ngoài sẽ không có đánh được nhiều cái vị tỷ số còn anh em ờ, kết bạn với mình mình chỉ cho anh em đánh ờ, chung trang với mình đấy đánh chơi trang thì ờ, chúng ta sẽ sẽ có những cái vị tỷ số nó chơi nó ổn hơn hoặc là chúng ta kèo này chúng ta đánh à, mình thấy cái kèo này chúng ta đánh cái kèo thẻ là thấy khá là ok đánh kèo tài thẻ hoặc là đánh cái kèo tài gốc là mình thấy khá là ok bởi vì AC của Tottenham đá gốc cũng khá là nhiều để chúng ta chơi những mã đó thì kèo chính khó quá chúng ta bỏ cũng được đó thì những mã kèo đó mình sẽ cập nhật vào trong nhóm mình cho anh em nào có nhu cầu đó và để được tham gia nhóm à, tham gia à, thì anh em cứ liên hệ qua Facebook của mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký và chơi à, chung thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ok video phân tích và nhận định trận đấu giữa AC Milan và cũng như Tottenham của mình xin được kết thúc tại đây. À, và à, xem xong anh em nhớ để lại cái bình luận bên dưới AC Milan có thắng được Tottenham hay không hay là một cái trận đấu hòa. Đó và đừng quên để lại cái bình luận ở bên dưới cũng như à, cái ý kiến của anh em và anh em nhớ đăng ký cho mình ủng hộ về cái kênh à, bóng đá mới nha anh em. Ở trình tướng bóng đá VIP đấy để mình lên nhiều cái video chất lượng hơn à, cho anh em. Đó thì video của mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn lại anh em vào những video sau. Xin chào anh em.